lại các hàng xòe mềm chiều mưa gió rồi Họng to cực kỳ luôn này tuyệt vời nha anh em Sà bòi Cực kỳ bướng luôn Khô lắm phải không